Các bạn thân mến Hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn là tiếp một cái à, chúng ta đang làm đến quản lý điểm phần 4 rồi Đấy Thì phần trước thì à, chúng ta đã thêm được à, một cái nút xóa cho sinh viên Thế thì tôi quay lại ở cái thư mục view ở view thì ta có danh sách quản à, danh sách lớp danh sách lớp bao gồm trên đây là tiêu đề nhé các bạn nhớ chú ý cho tôi là cái thẻ table class bằng table thì cái phần uh, header của table ấy, nó có header là mã sinh viên họ tên giới tính quê tuổi và sửa xóa đấy thì tương ứng với cái tiêu đề thì chúng ta sẽ có các cột uh, dữ liệu đó là mã sinh viên họ tên giới tính quê tuổi và uh, cái phần này thì chúng ta thêm đó là một cột xưởng cột xóa thì chúng ta làm được rồi cột xóa có nghĩa là chúng ta thêm vào một thẻ A để link để link đến cái ờ, ID sinh viên để người ta biết được là xóa ờ, phần mềm nó sẽ biết được là chúng ta xóa ở cái chỉ số nào có nghĩa là chỉ số theo mã sinh viên và cuối cùng cái vòng lặp cho hết cái lớp đó thì chúng ta kết thúc ở cái thẻ T-body và table là kết thúc còn ở phần dưới chỗ này thì các bạn uh, hiểu là đấy là chúng ta chọn bút bootstrap để nó tạo ra cho chúng ta uh, cái uh, hình dáng của cái cột và cái bảng tức là hình dáng của cột ô hàng của bảng thì chúng ta nhìn thấy là đây là cái phần link đến bút bootstrap thôi trên này cũng vậy chúng ta có phần bút bootstrap để chúng ta link vào Bút bootstrap đây là bút bootstrap online nhé không phải là bút bootstrap tại chỗ à, tại chỗ thì nó cũng vậy thôi thì chúng ta chỉ cần cho vào thư mục public là nó sẽ uh, liên kết đến những bút bootstrap tại chỗ các bạn cũng không cần phải quan tâm chỗ này mấy ở trong cái bài này nó cũng rất là dễ thế thì ờ, view mà được thực hiện thì nó phải thông qua controller đúng không các bạn đây danh sách lớp đây đây xóa sinh viên đây khi xóa xong thì nó nhận à, nó nhận cái gì nó nhận cái segment tức là cái phần ờ, segment có tham số là 4 ấy. hôm nay tôi cho vào giao diện màu đen bằng uh, uh, storm uh, PHP nó thay cho cái giao diện Apache NetBeans thì netbin và cái này nó cũng vẫn là vậy thôi nó dùng để chúng ta chúng ta lập trình thì nó cũng không khác gì cả vì nguồn nó vẫn như vậy mỗi đội là cái giao diện nó khác đi một tí để cho chúng ta nhìn nó dễ nhìn hơn thay vì chúng ta nhìn cái kia thì màn hình là trắng và nền trắng thì chữ văn bản màu xanh màu tím màu vàng màu hồng màu nâu thì nó sẽ ờ, các bạn nhìn ở trên video nó rất là khó rất là khó Thế chúng ta nhớ trong đầu của mình là view là phải được controller nó chạy đấy trong uh, Laravel cũng vậy nó cũng view là do controller và uh, và router nó điều khiển router nó điều khiển controller và nó nhóm cái router lại thì trong uh, trong Cordinate nó cũng vậy thôi tức là hai cái framework này cực kỳ là hay và nổi tiếng bây giờ các bạn sử dụng được hai framework này thì các bạn sẽ rất là giỏi cho cái chuyện mà các bạn sau này các bạn đi ra trường các bạn đi lập trình thì framework nào cũng có cái tính năng như nhau thì bây giờ tôi sẽ nói so sánh hai cái framework framework Laravel thì nó uh, nhiều công cụ hơn nhiều công cụ hơn lệnh nhiều hơn thư viện nhiều hơn nhưng mà cái truy xuất dữ liệu nó lại chậm hơn so với Cordinai Cordinai cũng là một cái nền tảng mà ra đời trước Laravel nhưng Cordinai thì bây giờ nâng lên bản thứ tư tức là phiên bản thứ tư rồi thì nó cũng cải thiện cho chúng ta rất nhiều và chạy rất nhanh cực nhanh luôn Đấy, hot nào dù như thế nào các bạn có thể truy xuất chỉ tích tắc nó đã ờ, khi mà chúng ta di quét đến server thì nó đã respawn rất là nhanh rồi nó không còn chậm như là Laravel Laravel thì lập trình cũng rất là một cái nền tảng hiện nay là rất nhiều người dùng chính vì vậy cho nên là nó nhiều lớp nhiều tầng nó truy xuất dữ liệu theo kiểu PDO thì nó sẽ chậm hơn đấy còn cái này là truy xuất theo kiểu là SQL thì nó cũng nhanh hơn đấy là tôi so sánh hai cái uh, quan điểm đó thế thì trong controller của các của các bạn thì các bạn nhớ là các bạn phải khai báo thư viện là coordinate controller này coordinate http request interface coordinate http response interface và model quản lý điểm đấy model quản lý điểm nó gọi ra từ cái model đấy nó chia làm 3 phần nhá model thì các bạn gọi trong đây thì gọi ra thì ta mới sử dụng được các hàm xóa sửa cập nhật update trong trong uh, controller controller nó làm việc với hai thằng uh, thứ nhất là nó làm việc với model và nó làm việc với view và thông qua view thì phải thông qua controller nó mới hiện ra được Đấy, các bạn nhớ chú ý cho cho cho tôi và các bạn thấy là controller là một cái module không thể thiếu được rất quan trọng trong việc gọi view và gọi model Đấy, tương tác nhau nó giống như cảnh sát Ờ, cho qua cái gì cho qua và cái gì không cho qua Đó. thì chúng ta đã thấy là ở cái um, phần menu xóa sinh viên cái phần mà bảng xóa sinh viên à, ví dụ tôi gọi một cái uh, ờ, local hot Đó, hiện danh sách thì chúng ta thấy là hiện nay danh sách của chúng ta gồm có sửa thì chưa tôi chưa làm link mà tôi mới làm xóa thôi thì ấn vào đây thì nó sẽ quay nó xóa xong rồi nó lại quay hiện lại cho chúng ta cái bảng danh sách là do cái lệnh này lệnh di direct này đó khi xóa xong thì nó lại quay trở lại quay trở lại cái tính năng này cực kỳ hữu ích giúp các bạn nhìn thấy những ai xóa luôn được còn bình thường thì nếu ta không dùng lệnh redirect này thì chúng ta phải quay có một lệnh là di return quay trở về kia và khi quay trở về thì ta mất công là ta phải quay back lại để chúng ta xem lại uh, xem lại cái bảng danh sách đã được xóa chưa uh, và bây giờ thì chúng ta sẽ thấy là trên này là có một tên là lò văn hùng nam giới tính quê hà nội tuổi 20 sửa hà sửa thì ta chưa sửa nó vẫn mang cái cái nhãn thì nó mang tên sửa nhưng mà cái gì cái ờ, phần uh, dữ liệu thì lại chưa được thay đổi Ờ, trở thành một link liên kết về xưởng thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần uh, ờ, ờ, Laviket để chúng ta xem database của chúng ta đã được uh, uh, xem nó như thế nào và chúng ta thử thêm xem có thêm được người không Đấy, ta thêm một bạn mới thì danh sách nó hiện ra không tôi chạy Uniki ra để đánh tiếng Việt rồi bây giờ chúng ta quay về đây tất cả các video các bạn muốn xem nó được hiểu thì các bạn phải xem từ video 1 cho đến video cuối đấy bảng hồ sơ này của chúng ta này đây lò văn hùng nhá ID này đã nhảy theo thứ tự số tự nhiên do chúng ta xóa những cái ờ, ID kia sau thì nó sẽ hiện ra đây các bạn không lo vì số nguyên rất là dài và nhiều ờ, nếu các bạn muốn đánh thứ tự thì các bạn cho vòng for và chúng ta cho số nó chạy thì ta hiện lên số thì vòng for nó lại đếm từ 1 cho đến n bây giờ tôi đánh thêm là trần thị hoa ở ờ, nữ quê nam định tuổi 20 Đấy. Ở ờ, Đỗ Thị Hồng Nữ Quê Hòa Bình Tuổi 20 Tôi đánh tiếp là Hoàng Thị Hạnh Nữ Quê Vĩnh Phúc Tuổi 20 đó chúng ta thấy là cái ID nó tự tự nhảy do chúng ta đặt chế độ là auto increment đó, nó tự nhảy cho chúng ta à, tôi đánh tiếp là Nguyễn Hoàng Hạnh Nam Hà Nội tuổi 21 đó bây giờ chúng ta thấy rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn view này lên đấy thì chúng ta nhìn rõ chưa đấy lên rồi nhá ngon rồi thế bây giờ chúng ta sẽ phải thêm một cái form nhập phía trên cái danh sách này tôi muốn cái form nhập liền luôn trong cái ờ, trang web này chứ không nhập vào một trang web khác nếu nhập vào trang web khác thì ta lại mất công ờ, quay trở về bảng danh sách ta xem Đấy. vậy thì trong cái phần uh, phần view phần view đây chúng ta nhìn thấy nhé trong thân của body của HTML Đấy. chúng ta coi cái phần này là phần head của tiêu đề của trang này phần head này thì bao gồm những cái lệnh như là link style vân vân đấy thẻ meta có thể chọn à, các bạn có thể cho Ờ, thẻ một thẻ nữa là là title đúng không đây là bảng danh sách ta cần cho S ghi vào ta ghi vào ta chạy thì chúng ta nhìn thấy khi ta chạy này thì đây bảng danh sách nó hiện chỗ này title nó biến nó chạy lên chỗ này các bạn nhìn thấy chưa đấy tương ứng với bảng danh sách đây đây bảng danh sách đây nhá thì tương ứng ở trên này đúng không các bạn rồi ok thì bây giờ chúng ta sẽ mở một cái trang gọi là trang bút cháp ra để ta lấy một cái ờ, một cái phần ờ, nhập vào tôi gọi tôi đánh chữ bút cháp bút cháp thì chúng ta ấn vào đây cũng được vào đây được ta lấy một cái mẫu bảng ra à, chúng ta chọn document nhé Rồi. đã chọn search vào đây là chúng ta ta lấy là table chọn table vâng à, table rồi table đã lấy rồi đúng không rồi ờ, ta chọn là cho chúng ta làm form ở ờ, phần form phần form ta tìm cái chỗ nào mà nó có thể có nhiều nút ví dụ như là mật khẩu rồi submit này Đấy, form như thế nào chúng ta xem ta lấy cái phần nào nó sống động hơn ta lấy form có hai loại form inline và form không inline inline là nó chạy nằm ngang còn form không inline nó chạy theo xếp theo chiều trên từ trên xuống dưới bạn lấy theo chiều này được hoặc lấy theo chiều này được Đó. ta lấy form thì ta gắn vào rồi ta gắn này ngõ tên này vân vân địa chỉ tuổi vân vân đây bạn thay vào nhé à, ta lấy phía trên đấy rồi hai đứa này rồi tôi lấy chỗ này thì tôi copy ra ok copy này rồi bây giờ ta vào bảng danh sách rồi thì cái form nó sẽ nằm ở trên cái này trên cái table table các bạn để đây thì các bạn bây giờ các bạn uh, tụt cái này xuống đây các bạn để cái này vào đây Đó. bây giờ các bạn thử chạy nhá rồi bạn lên xanh đây thì chúng ta nhìn thấy email mật khẩu submit đây đấy nó nằm ở chỗ này các bạn thấy chưa Đó, ok nhá nó chạy rất ngang đúng không rồi bây giờ bây giờ chúng ta sẽ làm ờ, để cho cái chạy ra sân ờ, một cách đây là toàn bộ cái mạng form để các bạn nhập vào đấy đó. tôi chọn thế này tôi chọn tiếp last côn uh, côn này MD tôi cho cái này cột này là ba cột tôi chia làm ba cột MD3 này đấy được chưa nha tí tôi lắp vào MD3 này cột cho một cái là MD3 rồi ok xong rồi tôi tiếp tục là clip class MD tôi chia làm 3 MD3 là cái này 3 33 34 12 MD6 cho này là 6 tôi cho một cái nữa bip cho cái này cô đây cái này chúng ta thay chữ này là chữ nhỏ nhé rồi bây giờ tôi cho form này nhảy vào bên trong cắt này đi cắt đó bỏ form này nhảy vào trong cắt rồi tôi cho vào chỗ đây mở đi 6 rồi bây giờ các bạn nhìn lên trên đấy nó đã ngắn vào đây rồi đúng không các bạn đấy, ngắn đây bây giờ tôi sửa trong nhé chỗ này ta, ta sẽ sửa trong ta sửa này phần à, email chúng ta ghi là họ tên họ và tên đấy các bạn lấy đúng ở trên trang web giống như trong video nhá à, tai kiểu in đây là cái nhãn nhá sau đến phần nhập này thì các bạn kiểu tai thì các bạn phải kiểu là gì tách được chưa tách nhá rồi à, các bạn thêm cho lại là id bằng họ tên được chưa id bằng họ tên này tiếp tục đó, còn cái này các bạn kệ nó nhé à, xóa cái id đấy các bạn để đâu được xóa đi rồi id họ tên này name họ tên này Đấy, ID là để sau này chúng ta gắn style cho nó thôi ID họ tên này được chưa đấy uh, lên home thì cái này là dấu nhắc là nhập họ tên tên còn những cái này là nhãn thôi đúng không bây giờ ta chạy thử nhé rồi bây giờ ta lại chạy thử đó là họ tên giới tính ờ, quê tuổi giới tính Đó, à, kiểu đây các bạn cho kiểu text cho tôi ừ. ID đây chúng ta thay là giới tính rồi các bạn cho nêm cho tôi nêm bằng cái tính Đó. xong phần đây thì ta xóa đi tính trước để ta xóa đi cái phần ta xóa đi rồi phần tiếp theo chúng ta cho tôi một cái nữa là phần ờ, copy vào đây đã đưa xuống đây uh, quê à, ta đặt đây là quê quê được chưa rồi tên đây chúng ta thay là quê Đấy, ai đi đây chúng ta thay là quê rồi phần tiếp theo các bạn là copy tiếp copy bạn xuống đây các bạn cho tôi là quê uh, tuổi giới tính quê tuổi giờ ta cho cái này là tuổi Đó, cái này là chúng ta ghi tên là tuổi cái tên này không thể thiếu được nhá quê họ tên giới tính quê tuổi thì cái tên dùng để lúc chúng ta lập trình nó sẽ phân biệt được cái tích bóc nào là của quê à, cái này là tuổi rồi à, cái nút này thì các bạn ghi là cho tôi là ghi Đấy. Được chưa các bạn Đấy. Đấy nhá ok chưa Đấy. bây giờ chúng ta nhập chúng ta nhìn lên này đây nhập họ tên nhập giới tính nhập tuổi và ghi Đấy, ngon chưa rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục sang phần à, ờ, ta muốn nó đều ghi giống nhập lên hôn thì chúng ta ghi như sau ờ, chúng ta thêm một cái nữa là lên hôn là nhập tuổi Đấy tiếp tục ở đây chúng ta ghi là lên hôn nhập quê Đấy, chỗ này chúng ta ghi một cái là nhập tuổi các bạn đã làm đến cái phần đây rồi các bạn thấy ngon nhá tôi ờ, nói rất chậm à, các bạn xem đến đâu các bạn xem video kỹ đến đấy đúng không rồi bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái phần uh, bảng danh sách đây. đây đây hiện đến là nhập tuổi này nhập quê này và ghi vào đấy nhập ta nhập đến đâu thì sau này nó sẽ hiện nó ghi xuống đấy nhá rồi đây. rồi à, trên này thì tôi đã trình bày xong là cho chúng ta cách mà chúng ta thêm một cái ô form để chúng ta nhập vào đấy, chúng ta dùng trong bút bootstrap để ta đao về ta download về các bạn vào trong đấy trên này của trên này của tôi tôi cho một cái ờ, h1 tôi ghi chữ là nhập họ tên hồ sơ hồ sơ sinh viên dưới đây sinh viên thôi rồi rồi bây giờ các bạn chạy thử nhé các bạn trong danh sách này nhập hồ sơ sinh viên đó và nhập vào đây thế uh, ở bài này tôi uh, cắt nhỏ clip ra cái này các bạn sẽ uh, thao tác trong này vì là cái thời lượng mà dài quá thì tôi chỉ sợ là